thấy nó tính ghê chưa cái chỗ này để mình tì vô luôn nè nè nè nè cái chỗ nè để mình tì vô luôn nè mình tì vô mình mới có lực mình ra nó đứng dày ra hơi khó hiểu không má mày bị tim mày mày, mày, mày chỉnh ghế vậy đó mày mày mày đá bớt xong rồi lo nhìn cái máy không mà đi dấp vô đây té một cái mục nằm ngay đây phát một thì tội thằng nào thôi Trip USA High End Equipment Instructions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 Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình review máy đọc của anh Duy Nguyễn Hôm nay Duy Nguyễn đứng đây sẽ review bạn cái máy bạn chưa thấy bao giờ mà tôi cũng chưa thấy bao giờ luôn Mà tôi mua tôi cũng không biết là tôi mua luôn Nó, như vậy nó mới ghê Tại vì nói chung mà đặt hàng á, tật á, đi mà đi khi mà order máy á Thấy là chọt chọt chọt chọt chọt Nhiều khi mà cái thằng nhà sản xuất á, nó còn tư vấn ngược cho Duy nữa Nói là tao thấy được, là được thì nó bỏ vô luôn Rồi xong rồi cái từ mình nó ngồi đó mình tỏ tiền Thì ngày hôm nay nó có một chiếc máy nằm đây chiếc máy nằm đây lạ đúng không bạn nhìn cái này không có lạ đâu bạn nhìn cái đít nó mới lạ nè cái khung ở dưới nè không biết nó chạy sao không biết nó chơi làm sao mà nó ra được cái máy này có tên là gì olympic tại sao những cái máy nó có tên là olympic những cái máy nó olympic là những cái máy mà nó sử dụng cái cây olympic nha thì nó là những cái máy olympic thì cái máy này là máy đẩy ngực nó kia là pen press đúng không olympic pen press nhưng mà nó có cái lạ là four way four way là bốn chiều tôi cũng chả hiểu sao nó four way nó bốn kiểu á tức là quay là kiểu á à, tức là bốn kiểu là kiểu sao ta mình khám phá ra nó bốn kiểu làm sao nha nhưng mà nói thiệt các bạn giờ mới vô gặp máy là không biết chơi sao luôn vậy thì cái máy là thích hợp cho ai phải nói phải chịu đối tượng nha con gái đi ra thôi thôi thôi, thôi. đàn bạn gái đi ra chỗ khác giùm tôi cái đừng vô cái máy này không có tác dụng gì trơn trọi hết á nói thẳng luôn đó rồi ví dụ như mấy anh tập bự mấy anh bự như tôi nè mấy thằng bự như tôi đi ra luôn đi không vô máy làm gì đúng không nó như gì nhiều nguyễn vô máy này thua luôn không có tác dụng gì làm màu à làm video thì được vậy máy này tác dụng trai chuyên đối tượng duy nhất thôi mấy hạng trai mấy hạng trai chưa biết tập mà có tiền nó thuê pt nó thuê pt thằng pt nó mới support được cái máy này chứ cái máy này mình solo mình thôi thua đó bạn nhớ tôi nha máy này dành cho pt giải khách chứ cái máy này tôi thiệt á để mà tôi chỉnh rồi tôi nghỉ luôn chỉnh mệt lắm chỉnh không nói ví dụ giờ ngồi thật sự với bạn đẩy vai đi ví dụ giờ vô giày nè nào chỉnh sẵn là vô ngồi thôi chứ mà lỡ tôi muốn đẩy vai tôi đẩy ngực thì sao đúng không ví dụ này là vai ok thằng nào chỉnh thẳng tôi ngồi luôn mà mà mà, mà tập thì nó ngon nha nó nó ngon lắm vô đẩy đã đâu luôn á nói chung tạ thol nó chịu được bên trên lệch 20 kg nên nó không có bật đâu mà đừng sợ nè bảo đảm bạn không bao giờ bật xong cái bỏ vào đây cái hồi ông kia ông đạp máy này mới niễn giò <laughs> mày lao rồi bỏ lao thôi không lao lao lao lao lao lao rồi ok cất ha này cái ót á cái ót bằng dựa vô được cái này đẩy vai á đẩy vai mà cái máy mà nó ngon nhất á là cái ót á này nè bằng để vậy chứ bằng dịnh vậy thì nó không đã lắm đúng không tự nhiên nè đó để ra về nha rồi đẩy à, không tay xuống khó thấy bà luôn chứ không phải dễ đâu khó lắm nên này phải có pt như tôi kêu tôi đẩy vai vô máy này thôi tôi nghỉ luôn tôi ra ngoài tôi đẩy ai đâu đẩy vô đây cực vậy đúng không yeah. mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ gác lên BT nó lo ủa vậy thằng BT lo làm sao nè có hai ghế cho đứng nè bạn vô đứng vậy nè à. thấy nó tính ghê chưa cái chỗ này để mình tì vô luôn nè nè nè nè cái chỗ nè để mình tì vô luôn nè mình tì vô mình mới có lực mình ra cứ đứng dày ra hơi khó hiểu không tì vô lực ra xong thằng bt tập tay Hí! đỡ đỡ lên ờ, lên one more one more ôm one more ôm lên ôi yeah rồi lấy tiền giờ qua vị trí thứ hai thì mình đoán nó là gì vậy thì phải nhìn coi cái máy này chỉnh chỗ nào nè cái chỗ này chỉnh nè một cái chốt ở đây nè giờ phải nghiên cứu chỗ chỉnh nó nè cái chốt vàng vàng đang biết chỉnh gì nè còn chốt nào nữa không cây này không biết chỉnh được không ta ờ cây này kéo kéo được nữa nè cứng vậy <laughs> bởi cái máy này nó hiện con bt nó làm thôi chứ mà tôi khách tôi vô máy tôi bỏ luôn tôi mệt quá ai ai kéo để coi à hiểu rồi hiểu rồi nha em quỷ quỷ này chơi cắt cớ nè rồi dứt lên rồi kéo ra kéo kéo kéo rồi sao nữa ê nó nó nó nó nó nó nó nó nó à thì ra mày chỉnh cái này đó để khám phá được một cái phát minh vĩ đại để chúng ta tập bài ngực trên rồi vô đẩy ngực trên coi vậy sao lấy <laughs> không lấy được tôi chán rồi đó tôi chán luôn <laughs> không có bt căng ba rồi ok được tôi là bt nè anh ngồi đây chờ em xíu anh cứu Amidolin đi, canh cứu Amidokem đi, anh cứu sức cung Duy Nguyễn đi, mọi chuyện đem rồi. Rồi xong nó vô lò. Đó, không vô lò. Anh, anh, anh ngồi nghỉ anh. Rồi vô lò, lò sao? Ê, đó, à, đó, đó, lò này kéo kéo ra đây xíu. Rồi, à, anh ngồi nghỉ bình tĩnh canh thử cái đã. Hoàng đế mà, anh ăn quen có người thử độc. Vô. Đó, rồi ok. Có vẻ có được rồi đó, anh cao bằng em, hồi chắc em tập được, anh tập được rồi vô. Anh anh. Vô làm anh. Rồi từ từ từ từ chờ anh chút. Nữa nè. Rồi vô anh. 1 2 3, anh em hợp tác nha. 1 2 3. Rồi đỡ kia tập rồi xong anh tới thằng khách anh tới khách anh kia nó đỡ nè khách sao nhớ vào cái gót chân chấn vô đây nha đây cũng được muốn đâu đó ở đâu à thích thì đây Đúng không đó vô uh. Ôi, ờ, đẩy không ra được không ra được á mày bị tim mày, mày, mày, mày chỉnh ghế vậy đó mày không mày lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ lỡ xíu nữa ờ. ừ. quá lòng bt không dễ ăn đâu quá. thấy chưa bt sàn bt sàn rồi vô rồi được rồi nhớ mày ừ lần sau chỉnh ra ngoài mới kêu tao vô nha dạ dạ dạ xin lỗi anh ơi rồi vô đẩy anh ơi anh khó quá à. tao có tiền tao có quyền mày ơi thôi <laughs> à, ngon lành và và và và và

tác dụng con bt là không để cho tạ đè khách nha rồi bây giờ chắc cũng chỉnh cái này nữa thôi chứ có gì đâu chỉnh bây giờ nói tóm lại nãy giỡn thôi giờ cái cần bên đây nè là cần kéo ra kéo vô ok rồi cái cần bên đây nè rút chốt á là cái cần mà gọi là chỉnh lên chỉnh xuống thì bây giờ muốn lên xuống thì phải ra vô cái nó mới lên xuống được thì phải cầm cái cần này kéo lên cái để chốt cái nó mở ra rồi mình chọt đó rồi khi á mà cái cần này á lại cần ờ, ra vô nè thì mình chỉnh cái ghế cho nó phù hợp với cái cây này cái lên xuống á, là tác dụng vô vai ngực trên ngực giữa và ngực dưới đúng không nhưng mà khi mà chúng ta chỉnh đổi cái thông số mà lên xuống á thì cái ra vô nó phải phù hợp nó nó phải cân bằng cả hai thông số đó chúng ta mới tập được bài này mà nó tóm lại để chỉnh được hai này nó mệt quá để cho thằng nó lo đúng không còn mấy bạn nào mà tập mình á thì ở trong phòng gym BBT THOL gym á nó có quá nhiều máy đi không có cần phải chen chút vô máy này đâu rồi tiếp nó giờ chỉnh nè đúng không chỉnh cho nó ra luôn để cho hạ ghế xuống đầu tiên mình chỉnh cái ghế này xuống nè đúng không hạ kéo ra hạ xuống rồi nó nó nó ấy chưa nó ấy chưa bà nó ngang ngang rồi đó thấy nó hơi dốc dốc chống mặt đúng không lên mất đi lên mất lên vậy cũng được rồi đó đừng có tuột cái đầu ra làm sao máu nó dồn não rồi bây giờ chúng ta coi ghế này chỉnh được không thôi ghế này thua bắt ốc chết luôn rồi ghế này thôi thua rồi nó bắt ốc chết rồi nha mấy em rồi như vậy á thì mình nhìn coi mình cầm cái cây này mình ra mà lấy được hay không nè duy là dân chơi thì duy nhìn là biết là không được rồi đó nhưng mà giờ nằm vô chỗ nào để biết không được đó nằm vô cái mắt á nó phải thẳng cái cây bạn nhớ bạn chỉnh làm sao cái mắt bạn nó phải thẳng cái cây mà muốn mắt nó thẳng cái cây á thì giờ phải nằm dày nằm dày cái lưng ở chỗ này nó ghê ghê nhưng mà khi tập rồ rồi chổng đít lên nó cũng không ghê nhưng mà nằm về cảm thấy nó khó chịu nó không happy lắm không happy lắm thì bò ra kim bt nó chỉnh lại kéo ra nữa kéo hết mắt luôn rồi làm sao nó kéo vậy luôn đó chắc chắn là được rồi rồi quá đẹp trời ơi thằng nào chỉnh hay vậy ba ai chỉnh hay vậy like cho thằng chỉnh cái bt chỉnh nha rồi đẩy ngực thấy không cái mông nó nằm ngay lỗ luôn đã chưa thấy cưng không mấy em mông nằm ngay lỗ luôn phù hợp gì đâu ok đẩy uh. à. À. À. À. À. À. À. À. À giờ quay 4 nè quay 4 là chắc chỉnh này thấp xuống nhất rồi ok nó quay 4 rồi đó nó đẹp chưa ngược dưới ngược dưới mà thường á thằng quay 3 với quay 4 mà nó nó như nhau mình ít cần phải chỉnh thằng quay 4 là cẩm này cái này để dành cho ông quay 4 nè nó rồi cái này móc vô nha nè thấy móc cái mũi vô không ráng còn bắp chuối một cái nha rồi giật rồi ok vậy thôi đó là bốn quay rồi đó tập xong rồi tháo đi ra thôi bt nó lo chỉnh máy lại rồi thằng bt mà để máy này nè là gặp duy nguyễn nè đánh đá bóp cúng tao chỉ mày sao mà để máy vậy mày lý do đập nó là nó nó cản trở nó đi đúng không nó cản trở nó đi cái lối đi tao đẹp như nè đúng không bbt thiết kế lối đi cái đồ đầu tiên tự cửa mở đâu chứ làm trong cái cho coi nè đó ở đây nè không nè leverage nè không leverage quay flat đúng không rồi mở cửa đi vô gặp liền một cái máy 130 triệu gặp liền một cái máy 130 triệu là ấn tượng nguyên cái vàng ben black ở đây nguyên cái vàng lý và địch ở đây xong rồi thẳng đường đi nhìn ra cái máy city 400 cũ đằng kia xong rồi lo nhìn cái máy không mà đi dấp vô đây té một cái mộc nằm ở đây phát một thì tội thằng nào tội thằng bt chứ tội thằng nào nhớ cái điểm này là anh thi đó thằng pt mà để cái máy kiểu này là chết cho anh liền nó phải về dọn cái máy vô về vị trí số 1 vị trí số 1 là vị trí nó chiếm ít diện tích nhất ok nó lại nhưng mà có một đặc điểm với nó cho các bạn nhớ chiếc máy này không dành để tập nặng nha chiếc máy là chiếc máy dành cho những người ta tập ta dạy bt này nọ là cái kiểu đó là chính mục đích chính của máy này nó là như vậy chứ các bạn phải vô bạn chơi bạn thể hiện ờ, tập pen và tập chơi gì ờ, gì gì, ờ, gì quên này bao clip tin đồ các kiểu là không được mà muốn bao clip tin bằng qua anh kia kìa đó bằng qua mấy cái cái máy truyền thống đó bạn bao clip tin nên cái này các bạn nhớ cho nó kỹ hiểu không tất cả những cái máy trong phòng gym nó đều có một sứ mệnh của riêng nó chúng ta sử dụng đúng sứ mệnh của nó thì cái máy nó mới phát huy tác dụng đó. nên là duy chỉ tập mức tạ là hai hai chục ký bên hai bên bốn chục với cây đòn năm chục cho cái máy này thôi ok xem gì biểu diễn đây chơi truyền thống luôn đi ha xếp 12 rồi Di Phan nhạc lên yes sir yeah. Dạ. Dạ. Dạ. đó nhà nào giàu mua cái à, máy này về tập được nguyên full cơ chế press luôn nhưng mà giàu nha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 hấp rắc đẳng cấp thế giới à. À. Đây, đây, đây. À.